Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin tối của Lê Cần News. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày. Ngày 30 tháng 4, tại cửa hàng xăng dầu số 27 thuộc công ty xăng dầu Cao Bằng tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô. Ngay khi phát hiện ngọn lửa bốc lên, tài xế xe tải đã danh tay đánh lái rời khỏi cây xăng và nhảy ra ngoài. Theo đó, chiếc xe tải loại 10 tấn vào đổ nhiên liệu tại cây xăng trên. Khi vừa bơm xăng xong, lên xe nổ máy thì anh Nguyễn Ngọc Minh, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 11C04162, phát hiện lửa bùng phát. Anh Minh nhanh chóng đánh lái ra khỏi khu vực bồn chứa cách cây xăng khoảng 5 mét rồi nhảy ra ngoài dập lửa, nhưng không thành công. Trong phút chốc, ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe, Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Hòa triển khai lực lượng tới hiện trường dập lửa, không để cháy lan vào khu vực chứa xăng dầu. Tuy nhiên, do cháy lớn, quãng đường di chuyển xe chữa cháy dài gần 40 km, nên khi lực lượng cứu hỏa đến nơi thì chiếc xe tải đã bị cháy rụi. Chỉ huy Công an huyện Quảng Hòa cho biết vụ cháy không có thương vong về người, nguyên nhân ban đầu xác định là do xe tải gặp sự cố về điện. Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về tình trạng mất trộm cổ vật tại các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có nhiều cổ vật có giá trị cao. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ điều tra tình trạng trộm cắp cổ vật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân nếu có liên quan đến việc bảo vệ di tích trên địa bàn, tăng cường tuần tra, canh gác, hướng dẫn việc lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích. Ba thanh niên mang hung khí đi tìm nhóm khác để trả thù thì gặp lực lượng cảnh sát cơ động. Trong lúc tấn công cảnh sát rồi bỏ chạy, một người đã té xe dẫn đến tử vong. Ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Phan Mạnh Khang, tự Khang Đảnh, sinh năm 2000 và Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 2001 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, Sơn chở Khang bằng xe máy đi chơi tại xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe máy theo dọa đánh. Sau đó, cả hai chạy đến nhà rủ Lê Minh Trọng tìm nhóm thanh niên lạ mặt để đánh trả thù. Trọng lấy kiếm và hai con dao tự chế rồi cả ba đi xe máy tới xã Diên Phú, thành phố Pleiku tìm nhóm đối tượng đã gây sự trước đó. Trên đường đi, nhóm Sơn Khang Trọng gặp tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên xe ô tô bán tải. Trên xe có 5 cán bộ chiến sĩ và một chó nguyệt vụ. Khi phát hiện nhóm Sơn cầm theo hung khí, tổ công tác đã chạy song song và ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khang và Trọng dùng dao chém về hướng cảnh sát cơ động làm hai thiếu úy ngồi trên thùng xe bị thương. Sơn tiếp tục lái xe máy bỏ chạy với tốc độ cao thêm khoảng 15 km đến làng Oser, xã La Kên, thành phố Pleiku thì lao sang lề đường đâm vào gò đất khiến Trọng Khang ngã xuống. Xe máy tiếp tục lao về phía trước khoảng 20 mét thì đâm vào một gốc cây ven đường. Trong quá trình Sơn lái xe bỏ chạy, xe của lực lượng cảnh sát cơ động vẫn đuổi theo và cách phía sau khoảng 50 mét. Sau cú ngã, Sơn và Khang tiếp tục bỏ chạy vào rừng thông lẫn trốn và sau đó đến công an đầu thú. Riêng Trọng bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Chiều 30 tháng 4, một bãi rác ở quận Thủ Đức bất ngờ bốc cháy rồi lan sang nhà dân bên cạnh. Rất may cứu hỏa đã có mặt kịp thời ngay sau đó. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 50 phút tại bãi rác tự phát ngay chân cầu vượt Lê Xuân thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Rác bốc cháy rồi nhanh chóng lan sang kho ve chai bên cạnh, rồi tiếp tục lan sang nhà chủ kho ve chai. Mặc dù người dân và lực lượng chức năng địa phương lao tới dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều ba xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Dù không gây ra thiệt hại nhiều, nhưng vụ cháy là lời cảnh báo cho người dân về các bãi rác, bãi cỏ khi thành phố đang trong mùa nắng nóng rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Một thanh niên bị bạn nhậu đâm tử vong vì tội bỏ dầu giữa chừng đi ngủ. Vụ việc đã xảy ra tại căn nhà trên đường Bình Chuẩn 66, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 30 tháng 4. Chiều ngày 30 tháng 4, anh Thanh cùng hai người khác rủ nhau ra vườn cao su gần nhà để nhậu. Đến tối, cả ba tiếp tục vào nhà anh Thanh để nhậu tiếp. Lúc bấy giờ, Thanh xin bạn nghỉ trước để lên võng ngủ. Lúc này hai người còn lại vẫn tiếp tục nhậu và làm ồn ào nên giữa anh Thanh và Thắng 30 tuổi quê ở Kiên Giang đã xảy ra mâu thuẫn vì Thanh không ngủ được. Thắng sau đó đã lấy con dao đâm anh Thanh gục tại chỗ. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án, Thắng đã trở về phòng trọ gần hiện trường và ra nghe ngóng tình hình thì bị lực lượng công an đến và đưa về trụ sở làm việc. Đến 22 giờ 30 phút tối cùng ngày, hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm và điều tra. Tiếp tục bản tin là các tin tức an ninh trật tự tại địa phương chúng tôi mới cập nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hôm qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng khi đang thực hiện tuần tra dầm chống đua xe trên đèo Hải Vân đã phát hiện Đặng Viết Bảo 20 tuổi, ngụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế chạy xe độ, nẹp bô, bóc đầu. Thấy cảnh sát, Bảo liền tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác theo đuổi được hơn 1 km thì chặn được xe của nam thanh niên này. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chánh các lỗi dư, chạy xe một bánh, không có bộ phận giảm thanh, không gương chiếu hậu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 51 triệu đồng và tước phù hiệu đối với một xe khách chạy tuyến Hải Dương Thanh Hóa Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 34B02421 do Bùi Anh Tuấn 35 tuổi, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, lái xe đang chở 80 hành khách, vượt quá 34 hành khách so với thiết kế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30 tháng 4 dọa áp thuế bổ sung nhằm vào Trung Quốc, đồng thời khẳng định ưu tiên lúc này của Mỹ là giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra. Theo hai quan chức giấu tên của Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang bàn bạc các biện pháp trả đũa nhằm vào Trung Quốc liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, quá trình bàn bạc vẫn đang trong giai đoạn đầu và các biện pháp đáp trả vẫn chưa được trình lên Tổng thống Trump hay nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông ở thời điểm hiện tại là vai trò của Trung Quốc về nguồn gốc cũng như sự bùng phát của dịch COVID-19, không phải nỗ lực xây dựng thỏa thuận thương mại. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận mà họ được mong đợi là sẽ mua, thực chất họ đã mua rất nhiều. Tuy nhiên điều này hiện đã trở thành vấn đề thứ yếu so với Covid-19. Tình hình Covid-19 là không thể chấp nhận. Ông Trump nói, đồng thời dọa áp thế bổ sung nhằm vào Trung Quốc để trả đũa. Cũng theo Tổng thống Trump, SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán. Tổng thống Trump khẳng định đã thấy những bằng chứng cho ông độ tự tin cao về khả năng virus bắt nguồn từ viện nghiên cứu này. Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng từ chối cung cấp thông tin chi tiết, nói rằng ông không được phép. Tổng thống Trump còn khẳng định rằng Trung Quốc có thể đã không ngăn chặn được sự lây lan của virus hoặc cũng có thể cố tình để virus lây lan. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét nhiều biện pháp trả đũa Bắc Kinh liên quan đến virus. Viện nghiên cứu virus học Vũ Hán đã bác nghi vấn SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của họ. Giới chuyên gia phần lớn cho rằng virus bắt nguồn từ một chợ cá ở Vũ Hán và lây từ động vật sang người. Sau đây là thông tin về hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, trong đó có vụ tai nạn xảy ra tại vị trí vốn được xem là điểm đen của tai nạn giao thông trong thời gian qua. Vào chiều ngày 30 tháng 4, một phụ nữ điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 51 đến ngã ba giao nhau với đường Nam Cao, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm với một xe ben chạy hướng ngược lại khi người phụ nữ ngã xuống đường đã bị xe ben cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ. Nhân chứng cho biết chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng phóng rất nhanh, sau khi va chạm thì bỏ chạy luôn mà không dừng lại. Đến trưa cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì va chạm với một chiếc xe tải. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy nát bét dưới gầm xe tải, người đi xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Được biết, nạn nhân là bộ đội mới xuất ngũ, đang học nghề tại Hà Nội, vừa về quê nhà nghỉ lễ thì không may gặp tai nạn. Làm quen với chị em phụ nữ, sau đó đánh thuốc mê, cướp hết tài sản. Với thủ đoạn này, một đối tượng ngụ tỉnh Cà Mau đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mới đây, Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra và bắt giữ đối tượng gây án, đem lại sự an tâm cho người dân khu vực. Qua Zalo, người phụ nữ này nhận lời kết bạn với một tài khoản mang tên buồn cho số phận, tự xưng là một người kinh doanh thủy sản, Hắn nhanh chóng kết thân, rủ chị đi chơi rồi đưa về nhà trọ. Sau khi uống hộp sữa do tận tay người tình đưa thì mê man trên giường. Giật mình thức dậy thì mở gom 3 giờ mấy rồi, cái cũng mờ mờ rồi, mới nhìn lại coi vàng thì mình mắc hết trơn sạch. Giữa năm 2019, hàng loạt vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn tương tự đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Từ lời khai của bị hại, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu quyết định xác lập chuyên án đấu tranh. Đang là do một đối tượng gây ra với một cái phương thức thủ đoạn giống nhau thì đều được trùng vào cái mạng Zalo là nhắn tin qua lại và tự giới thiệu mình là một doanh nghiệp à, để phô trương về tài sản để cho bị các đối tượng này tin và, và đi theo à, để thực hiện cái hành vi là ừ, chiếm đoạt tài sản. Nhiều ngày theo dõi, hung thủ đã bị bắt khi đang hẹn hò với một nạn nhân khác ở thành phố Tân An, tỉnh Vĩnh Long. Tăng vật thu được là thuốc mê, hộp sữa thu được đã pha thuốc. Đối tượng tên Đoàn Thanh Hùng, ngụ xã Diên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Hắn có hai tiền án và vừa mới ra tù. Tôi mua thuốc ở trên mạng, rồi thuốc ngủ, rồi à, vô phòng á thì à, mấy người đó rồi à, đi vệ sinh, rồi em mới bỏ thuốc ngủ nó vô trong chai sữa, rồi cho người đó uống, rồi người đó đi đi vệ sinh xong rồi người đó uống, ngủ rồi em mới ngủ rồi em mới cướp tài sản của người Kẻ gây án sẽ chịu những hình phạt thích đáng từ pháp luật, người bị hại cũng phải nhận những bài học đáng cay. Những phụ nữ khác cũng cần phải xem đây là câu chuyện cảnh giác để phòng ngừa trước khi làm quen với người lạ mặt. Bản tin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.